anh là sinh thần Ông em đâu ai thấu trong cuộc tình trái lòng Cứ tay em nơi ta đã làm xong điều gì Em nghĩ em đừng có đừng lắm để cho anh buồn Đừng là cớ sao anh lại nói rằng mình chẳng cho em hạnh phúc Nếu có một ngày rằng anh lại bên lời Người mang cho